cơ sở đó là gì và chúng ta sẽ đi vào ngay với nội dung bài này nhé. Đó chính là mon và tính toán hóa học. Đầu tiên chúng ta cần phải biết về mon và khái niệm thế nào về mon trước. Các em chú ý nhé. mon là gì Là lượng chất chứa 6 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc là phân tử của chất đó. để xem nhỉ? Thì ở đây chúng ta nhớ này, nguyên tử và phân tử ở đây là những khái niệm mà chúng ta đã học ở chương 1 của chương trình hóa lớp 8 rồi Đúng không ạ? Nguyên tử là cái cấu tử mà nhỏ nhất cấu tạo nên các chất Còn phân tử là đặt hạt đại diện cho chất Thể hiện đầy đủ mọi tính chất của chất Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta nhớ dù là nguyên tử hay phân tử Thì chúng ta đều có thể là quy nó là hạt được được chưa nhỉ? Đấy, đấy, đấy là điểm thứ nhất của chúng ta. Điểm thứ hai là tùy thuộc vào cái sự chính xác của bài toán mà người ra đề mong muốn mà có thể cái con số 6 x 10 mũ 23 này có thể có sự thay đổi. Ví dụ như là có một số bài thì người ta lấy 6,02 nhân 10 mũ 23 nhưng có một số bài khác người ta lại lấy là 6,023 nhân 10 mũ 23 các em ạ. Như vậy chúng ta chú ý nhé. Nhưng để đơn giản nhất cho tính toán hiện tại cho lớp 8 thì thầy Duy xin giới thiệu đó là con số 6 nhân 10 mũ 23. Các em chú ý nhé.